các bạn thì cái thao tác của nó rất là đơn giản thôi và cũng không mất nhiều thời gian chỉ khoảng 3 giây thôi nhưng nó lại là cái niềm động, động lực tinh thần rất là lớn đối với mình để mình có thể hàng ngày ngồi soi cầu chốt số cho các bạn nên là các bạn hãy ủng hộ mình nhé cảm ơn các bạn rất là nhiều thì giải đặc biệt thì hôm nay ra 52 nhất to thì ra 39 với lô tô thì ngày hôm nay cũng không đồng đều đầu một đầu 8 và đít 6 đít 5 đít 0 bị câm mất rồi cái cầu lô ba nháy thì ngày hôm nay 52 mình nổ ra ba nháy lô rất là tương bừng và rực rỡ cái cầu lô hai nháy thì ngày hôm nay có 24 này 97 này tiếp theo có hai nháy 61 nữa cái cầu cái lô cặp thì ngày hôm nay có cặp 2442 thì ngày hôm nay nổ ra ba nháy lô khá là tương bừng và rực rỡ nhá à, tiếp theo có cặp 2332 và 4333 4 và 52 đủ một nháy ở cửa đặc biệt rồi các bạn nhé thì cũng như mọi ngày thế giờ mình sẽ mở lại video mình làm ngày hôm qua cho các bạn nhé thì ngày hôm nay cũng rất là đáng tiếc với cái cái cầu đề và cái cầu lô thì à, cũng rất là xin lỗi các bạn thì ngày hôm nay thì mình sẽ cố gắng là soi xét cầu kèo thật là ok thì hy vọng là ngày mai chúng ta sẽ lấy lại tất cả những cái gì đã mất của ngày hôm nay nhá đó hôm nay chúng ta sẽ tạm gửi một chút ở nhà chủ lô đây đấy mình sẽ đi soi cầu chữ số cho ngày mai này hy vọng ngày mai sẽ tưng bừng rực rỡ luôn thì à, cũng như mọi ngày thôi mình cũng đánh trước cái bảng tổng hợp dự đoán kết quả để, cho các bạn tiện theo dõi rồi thì ngày mai mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 4 và chạm 2 à, cái dàn đề rút gọn thì sẽ có 44 040 343 545 484